chào quý vị các bạn hôm nay mình ờ, sẽ hướng dẫn các bạn căn chỉnh máy ép góc công ty Pasteur công ty của phần sân khẩu Pasteur Việt Nam đầu tiên là chúng ta sẽ căn vào hai cái dao này hai dao này căn như thế nào độ lên lên xuống như nào các bạn lấy một thanh cánh cửa sổ của sinh pha các bạn ướm vào đây nó vừa vừa thanh cửa sổ đấy là vừa cho tất cả các loại kể cả khung bao cửa sổ rồi là khung bao cửa đi cánh cửa đi nó đều vâng, vừa hết các bạn chỉ cần lấy cái thanh cửa sổ các bạn căn là được cái dao này sẽ không phải thay thế nữa cứ thế này ép tất cả bên trên dao nhỏ bên dưới ở đây máy ép góc sẽ có 3 dao mình à, mình đã nộn nộn lại từng dao một bỏ bỏ cái dao bé nhất đi cái dao to thứ hai là ở dưới dao to nhất là ở trên được rồi á đấy là cách uh, làm sao căn dao này và tiếp theo đây là cái cái cữ để mình chỉnh ban đầu ấy thì mình sẽ cắt một cữ như này để mình à, sẽ làm một cái cữ các bạn lấy cữ xong các bạn vạch dấu ở trên này thì ngày mai không phải vạch lại nữa cứ thế là ép thôi đây là chỉ là ban đầu mình mình phải lấy cữ mình phải cắt như này thôi sau đây là mình sẽ hướng dẫn các bạn đối với con kỹ thuật số này thì tất cả chỉnh có đồng hồ timer đây ạ con những con đồng hồ timer này sẽ điều chỉnh hành trình ra vào của dao cho nó nhịp nhàng sẽ ở đây có con ờ, đồng hồ này sẽ điều khiển cho con dao của chúng ta ra vào nó bằng cái số này lên xuống lên xuống này nhất timer bên phải anh em cái bên dưới cùng bên trái đúng không? Wow, vâng, đúng rồi. Sau đây xem mình à, sẽ là chúng ta chọn tác. thử timer là một giây là 51 tích tắc. Các bạn làm sao để để à, cái dao này nó vào đúng cái khe này ạ? hiện tại là dao đang vào sâu quá rồi mình phải chỉnh là sao dao này đúng vào cái khe này Đấy, chúng ta chỉnh sao dao đúng vào cái khe này Dạ được rồi đấy ạ Dao đúng vào cái khe này đấy ạ đây đồng hồ là dưới cùng ở bên trái nó có bốn tham mơ thời gian đấy tham mơ để chỉnh dao đó là tham mơ dưới cùng bên trái đây thì chúng ta sẽ chỉnh cái tham mơ này để là biết được cái hành trình dao là vào ăn nông ăn sâu là bao nhiêu đấy. tham mơ này nó chỉnh là về lưỡi gà đúng không anh tiếp theo là các bạn sẽ ướm một thanh mình cắt như này mình điều chỉnh con lưới gà này sao là vào đúng đúng cái khe khe của nhôm nó thiết kế như này Đấy. Đây. nó vào đúng cái khe này ạ mình cái này mình có thể lên xuống được ạ sau đây là mình sẽ treo các bạn tiến con nới gà vào chưa chưa chưa chưa máy ép góc nó tự động kỹ thuật số hãng Factor cao cấp điều chỉnh hoàn toàn tự động bằng tham mưu thời gian kỹ thuật số để chỉnh hành trình thời gian vào ép cho sinh pha cửa đi cửa sổ là không cần thay dao chỉ cần chỉnh bằng timer thời gian hệ thống điện thì hoàn toàn sử dụng điện của hãng Chin hãng Chin rất là chuẩn hãng Chin của Nhật hệ thống điện rất an toàn đều có an tổng cởi của motor khi uh, con lưới gà với cả dao là mình đã chặt rồi thì mình tiến thêm con cái cữ gà đằng sau này các bạn nhìn nó thò thụt này làm sao cữ gà này phải vào đúng trọng tâm nó phải vuông Rồi mình khóa con lưới gà lại chỉnh cho làm dao làm sao đúng vào cái khe của cái khe nhảy này của khe ép góc này khóa lưới gà lại để cho làm sao khít nhất có thể em góc luôn này và vâng, vâng, ngay sau đây kỹ thuật sẽ tiến hành à, đưa là vừa rồi thì chúng ta sẽ ướm thử và bây giờ thì chúng ta sẽ ép thực tế luôn ạ các bạn à, lưu ý là cái này phải, phải chặt nhé lưỡi gà của chúng ta cứ đẩy chặt vào cái góc 90 độ được rồi ạ sau đây tôi sẽ ép TF của chúng ta sẽ tiến hành những bàn nào lưỡi gà sẽ tự động đi vào ở đây đây mối em rất là khít rất là đẹp rất là chắc chắn luôn đây hiện tại là chưa có ke tăng cứng các bạn nếu các mà bạn... có, có thêm ke tăng cứng và ngoài ra thì có keo. thêm keo vào nữa thì là ép thì nó sẽ càng chắc chắn và càng đẹp hơn rất là nhiều các bạn để ý cái mối ờ, mối ép nó phải như thế này ạ ta phải là nên sử dụng keo ờ, nó... silicon này kim 88 đấy PU 88 này để có thể nó rất là sắc nét thì mới được bôi ờ, vào ke khi ép lại thì là ke nó sẽ tạo độ dính kết thì vừa rồi thì chúng tôi đã giới thiệu tới anh em và hướng dẫn anh em về cách em góc cửa nhôm sinh pha bằng con máy em góc cao cấp của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam đây là một con góc một con ép ừ, kỹ thuật số cao cấp ạ tất cả chúng tôi sẽ có các tham mơ thời gian để điều chỉnh được và ngoài ra trong tủ điện thì chúng tôi cũng có tất cả các cái tham mơ khác để hỗ trợ các cái tham mơ ở bên ngoài thì chúng ta khi chúng ta ép thì sẽ chuẩn hơn rất là nhiều ạ đây ạ đây là phần sẽ có các phần hệ thống chống đảo pha cục hút khởi động từ chúng ta đều có đầy đủ hết ạ và bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu tới anh em về tiếp tục là trên ép khung vâng. của, của sinh pha các bạn à, lưu ý là khung khung của cánh cửa đi mà mà cánh của cánh cửa đi là cùng một cữ cùng một số chúng ta chỉ cần điều chỉnh con lưới gà này làm sao vào cái gân này nữa là là chúng ta lại tiếp tục là ép tiếp dạ, sau đây mình sẽ điều vừa chỉnh dao rồi thì dao này sẽ ép được chung hết cả chúng ta sẽ dao vào hai cái khe rồi với tất cả anh em trong nghề đông kính đây là sản phẩm góc tự động kỹ thuật số thế hệ mới nhất của 18 năm 2011 máy ép tốc là tự động kỹ thuật số mang công nghệ Factor một trong sản phẩm là hiện đại nhất của thời điểm năm 2019 này nó tích hợp đầy đủ tất cả công nghệ của thời buổi 4.0 này đây là ép góc là sinh pha tự động không cần thay dao là điều chỉnh hoàn toàn tự động bằng kỹ thuật số à, chúng ta muốn ép về sinh pha bản cửa đi hay bản cửa sổ là chúng ta chỉ cần điều chỉnh hammer thời gian đấy là tự động là hành trình là dao sẽ ép vào đúng cái loại nhôm mà chúng ta yêu cầu Đấy, ngay sau đây kỹ thuật sẽ tiến hành ép thử cho tất cả anh em xem Đấy, và kỹ thuật đang chỉnh cũng sẽ tương tự như vừa rồi thì chúng ta sẽ chỉnh lưỡi gà vào nó ăn sâu và ăn đúng vào góc 90 độ cách chỉnh lưỡi gà thì chúng ta sẽ xoáy cái bên ngoài ạ lưỡi gà nó sẽ tự động nó đẩy vào cửa nhôm sinh khoan Đây các bạn xem rất là chắc chắn khít luôn chúng tôi. trọng rất là khiên ngoài ra thì chúng tôi cũng cung cấp cả tất cả các loại keo tăng cứng cho anh em nhìn thấy vết ờ, không nhìn thấy vết cắt đâu Đấy, dạ, chúng ta sẽ ép vào giữa hai cái khe giữa hai cái gân này dao sẽ vào giữa hai cái gân này Đấy, rất là phẳng rất là mịn nhá không có gọt một tí nào hệ thống ép góc là phải tự động đó, ngoài ra thì chúng tôi bên công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam thì cung cấp đầy đủ tất cả các dòng máy cắt nhôm hai đầu, khoay đầu đố đột dập và lén khí. Anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ với số điện thoại bên trên màn hình và đến với trực tiếp với công ty để có thể được tham quan test thử sản phẩm và cũng như là được tư vấn để